có anh chị em nào mà bị vấn đề là gì khi chúng ta ngủ dậy và bảo thôi ngày mai 4 giờ dậy thể dục 5 giờ dậy thể dục đi báo thức xong dậy là tắt đi đúng không đến 4 rưỡi nó kêu tiếp này dậy tắt đi 5 giờ nó kêu tiếp này dậy tắt đi anh chị em mình đã bị tình trạng này bao giờ chưa tại sao lúc anh chị em mình khi mà ôn thi đại học ấy và bảo thôi ngày mai là 7 giờ thi và 4 giờ mình phải dậy ôn đợi bài và 3 giờ sáng các bạn đã tự động dậy rồi không báo thức các bạn nhé nó báo thức trước các bạn một tiếng thì là do thằng này này là các bạn là nhận thức là gì ngày mai lúc 3 giờ sáng lúc 4 giờ sáng tôi phải dậy thì thằng ấn tượng mà đang lo lắng là ngày mai thi rồi thì lúc 3 giờ sáng đã thức rồi rõ ràng mình đặt 4 giờ mà và mình dậy trước lúc 3 giờ sáng thì rất hay các bạn nhé đó và thằng tiềm thức này nó bảo thôi đúng thời điểm là đúng giờ đó nó sẽ bảo các bạn dậy trước một tiếng luôn và tôi làm việc gì như vậy để ngày mai có chương trình lớn tôi khó ngủ đó và còn đang ngủ tự nhiên là nó chập chờn báo thức sớm đó các bạn nhé và 6 giờ dậy 5 giờ đã dậy rồi đó. thì cái cách để các bạn là dậy đúng giờ ấy thì trước khi ngủ là các bạn làm động tác cho tôi các bạn ngồi dựa thẳng lưng lên ngồi thẳng lưng lên rồi các bạn nhắm mắt lại này nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng là ngày mai tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống không cần hô hào ra hô hào to đâu các bạn nhé ngày mai vào lúc 5 giờ sáng tôi thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống lặp nhập lại chúng tôi 30 lần như vậy hình dung tưởng tượng như vậy 30 lần như vậy liên tục liên tục như vậy thì đúng 5 giờ sáng ngày mai các bạn tự dậy các bạn sẽ không cần gì không được báo thức nữa bởi vì chúng ta đã bị trì hoãn tiềm thức nó bảo rồi thôi nhỉ thằng ý thức nó bảo là thôi ngày mai làm giờ dậy nhưng mà tiềm thức bởi vì anh chị em mình đã bị gì từ quá khứ trước đó rồi chỉ hoãn rất lâu rồi thì nó bảo chứ thôi giờ à, mệt lắm ngủ tiếp đi mệt lắm ngủ ngủ tiếp đi ngủ ngủ đi đấy ngủ đi thế là giờ ông, ông cũng sơn ông bảo chứ hẹn năm giờ dậy đúng không dậy tắt tắt báo thức đi ngủ mấy giờ sơn ngủ mấy giờ Sơn dậy đúng không nhưng mà báo thức mấy giờ à thế à đấy các bạn ngọc là gì là cái đồng hồ báo thức cơ sơn à các bạn chú ý nhé thì đấy là cách là gì đấy là cách chúng ta gì chi với tiềm thức của mình ứng dụng nhá học tôi và các bạn phải ứng dụng ngay rồi bạn ghi bài tập ghi bài tập lại là các bạn muốn ngày mai dậy lúc mấy giờ thì các bạn đọc với câu thần chú đó gì ngày mai vào lúc mấy giờ sáng ấy, ngày mai vào lúc 5 giờ sáng tôi thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Ngày mai, vào lúc 5 giờ sáng, tôi thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Khi anh chị làm bài tập này, chị nhắm mắt lại. Anh chị hình dung tưởng tượng ngày mai chị dậy với một cơ thể năng lượng đúng không? Và chị dậy là chị vùng dậy ngay. Và anh chị sẽ không thấy mệt mỏi nhé. Thế tôi thức khuya nhiều, tôi bảo mắt thâm thật nhưng mà tôi vẫn vui vẻ với năng lượng vì tôi không thấy mệt mỏi. Chút tôi dậy xong vẫn đi chạy bộ này, đúng không? và tại sao không ngủ nhé không, không. tối tôi có ngủ đâu thì cái bộ môn này giúp cho chúng ta trở thành một người phi thường và gì Thomas Edison vậy ngày ngủ 2 tiếng các bạn họ họ quá đam mê họ nghiên cứu họ ra cái bóng đèn này họ làm đúng một nghìn lần một nghìn thất bại nghĩa ra gì chúng ta làm một lần là chúng ta bỏ cuộc rồi họ trở thành thiên tài sóng não họ phát ra quá mạnh luôn sóng sóng tích cực các bạn nhé đây chính là cách mà tôi áp dụng cho đội nhóm của tôi là 2018 ấy và cái đội thuyết khuyết tật của tôi ấy, đúng giờ là các bạn dậy dậy rồi thể dục người khuyết tật thì không không chế bộ được thì dạy đọc sách ấy. thì khi nào nha khi nào anh chị em mình là cái đội nhóm là lớn ấy, thì tôi sẽ làm cho các bạn một cái quy trình văn hóa văn phòng hay lắm buổi sáng đúng cái văn hóa đấy rất hay luôn về văn hóa đến đến văn phòng là các bạn phải áp à, đúng cái, đúng quy trình của tôi luôn hiệu quả vô cùng luôn đọc sách à vận động trước khởi động trước sau đó đọc sách 20 phút sau đó là 5 phút 10 phút để chia sẻ những cái nội dung hay trong sách và tự dưng là gì đội nhóm này tích cực hành các bạn ạ hay lắm các bạn nhé và đội nhóm tôi là toàn bộ khuyết tật một một người chê cũng không bình nữa toàn đội khuyết tật này làm sao mà đọ lại đội nhóm khác được thì tôi chơi hết các bạn tôi làm được và các bạn hãy hình dung tưởng tượng đúng không ngày mai vào lúc 5 giờ sáng các bạn thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống ngày mai tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống Ngày mai, vào lúc 5 giờ sáng, tôi thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Ngày mai, vào lúc 5 giờ sáng, tôi thức dậy với một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Thì đây tôi làm mẫu cho các bạn nhé. Các bạn sẽ thực hành bài tập này và tuyệt đối không hô to các bạn nhé, không gào to, không không được gào to bộ môn này nào, không phải là sức mạnh tâm thức đâu mà chúng ta viết mục tiêu ra chúng ta gì viết đặt hình ảnh trước mặt và chúng ta đọc to đọc to to to ơi to gào to để cho vũ trụ có thấy đúng không nó nghe tiếng cái này họ họ họ làm sai hết quy trình sách nó không dạy vậy sách bảo là các bạn thì hãy hãy đọc chỉ nói họ nói là chỉ đọc cái nội dung lên để mình nói để cái sóng não mình phát ra về vũ trụ vũ trụ họ nhận được nhưng mà đội nhóm ở kia họ ra phố đi bộ Nguyễn hệ Huệ mỗi thằng đứng mẹ hô tôi như vậy, ờ, bị sai các bạn và các bạn thì học bộ môn này là các bạn chỉ cần đọc với cảm xúc và sự chân thành bên trong mình các bạn thì cái này chị làm cho tôi liên tục như vậy nó rất hay luôn quên mất không bảo chị đi học hay hơn chị là ờ, chị ra các đội nhóm cái này bộ môn rất quan trọng trong cốt nhé về ngày mai nhà anh anh kêu chị đi học nhé cả hai à, chị đi học luôn ngày mai cái phần quan trọng trong đội cốt của mình là hay lắm đó ngày mai là phần quy trình thôi miên quy trình tốt bên trong thì học xong cái chương trình này các bạn sẽ có một bộ quy trình tốt cho riêng mình và cho đội nhóm của mình nhé là các bạn áp dụng đúng đúng quy trình đó quy trình biết ơn này quy trình uh, uh, cốt mục tiêu này quy trình lập kế hoạch này nó rất nhiều quy trình mục tiêu của anh chị là năm tới là bao nhiêu tiền quy tới bao nhiêu tiền là các bạn phải có quy trình đó nhé các bạn tưởng tượng hàng ngày buổi sáng dậy này trước khi thể dục các bạn nhé là các bạn phải có một bộ quy trình các bạn mở nhạc thì có phần nhạc tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi và cái bộ quy trình này các bạn tôi đã viết sẵn cho các bạn rồi các bạn chỉ vì copy các bạn đọc theo đọc theo thôi là các bạn phải đọc hoặc các bạn ghi vào điện thoại các bạn nhắm mắt lại các bạn nghe giọng đọc của bạn tự thôi miên chính mình đấy tự kỷ ám thị nhá tự thôi miên chính mình thì các bạn sẽ thấy tự như là cơ thể mình sẽ khác hẳn và tôi cam kết nó là thật đấy các bạn nhé là xảy ra đúng đúng đúng là sự thật luôn thì tất cả những gì tôi làm từ trước đây tôi đều gì sử dụng này hết sử dụng NLP hết để gì tôi làm kể cả bán hàng kể cả chốt sale vậy chốt sale bằng NLP bằng tiềm thức bằng tâm linh ấy cực kỳ hiệu quả luôn các bạn rất hiệu quả luôn tôi không cần là phải gào to gà trong đội nhóm quá, đội nhóm các bạn lấy đâu đội nhóm gà gào to uh, quát gào to không cần các bạn mất sức mất hơi chỉ cần các bạn gì thôi nói đúng ngôn từ chạm đúng vào nỗi đau chạm đúng vào gì chạm đúng với cảm xúc của họ là họ sẽ làm rất là mạnh mẽ này và ngoài kia và thầy bình tại sao thầy không hô hào giống đội nhóm ngoài kia họ gì họ tổ chức chương trình lớn họ hô hào nó không cần các bạn mất sức <laughs> nó chỉ được vẻ bề ngoài thôi và quan trọng các bạn phải giải quyết bên trong thì con người của chúng ta quan trọng nhất là phần bên trong